See you in the city, looking all pretty, but I pretend you don't exist. See you in the city, looking all pretty, but I pretend you don't exist. Deleted your number. Damn, I wish I had it right about now. Deleted your number. đang chú trọng điều gì Khi cuộc sống này vẫn không còn thú vị họ đâu còn chú ý tới những thứ cụ kỹ Chẳng cần phải lo tới những chuyện kiểu thu chi Và ngày mai đâu biết chuyện gì xảy tới đâu Ta lại kể với nhau về cuộc đời luân kiếp luân chuyển để lại tới luân hồi Sẽ mất bao lâu để hồi ức đâm trôi Trong tiềm thức cái khao ấy vẫn cứ đang bùng cháy Với tờ giấy cũng đâu hóa thành cho tàn Tao nhận thấy sự việc không khách quan là mấy đêm mê tôi cũng đường Để cho chúng mới là kho vàng Niềm tin ở đó liệu có còn tồn tại hay là sẽ biến mất trong thời khắc lâm nguy Chỉ đến khi mà mày gục ngã xuống thì lúc đó mới lộ mặt của những kẻ bất lương chi được trao đưa lòng thành Chỉ mới gặp nhau mà chưa từng đồng hành Họ gọi ta là bạn nhưng cho ta hoàn nạn mong ta rơi thật sâu Sống vì điều gì mà bất chấp để đồng tiền làm nhau đau thật đau Rồi đến một mai nhìn ngắm là trời mây sẽ còn đứng kề bên ai Ta chạy trốn vào rừng sâu niềm tin đây không còn đâu Why you feel empty hole. yeah. Don't lose my mind Don't lose my mind trong tâm trí mà đôi tay muốn xe bay Nhốt mình trong căn phòng giấu thật sâu trong lòng vốn là ta không cần Niềm tin còn đó hay đã trôi xa dần Nhìn nhau lần cuối nếu mà hai ta còn thân Don't give me a hope and then it's thing easily Tell me if you there because I don't want to be caught up key chọn đứng đằng sau Thu mình trong góc tối Đã từng bước thật mau nhưng mà không với tới rút tay chẳng mấy bao nhiêu đắng cay khiến ta chẳng tới Ta bao nỗi đau chôn trong mùa sao hoa mò mà hoài Cho đi bao thứ tay cũng đã phai mà Tình yêu cũng đã rời ta vào lúc 12 giờ Có sao tuyệt vọng hay cũng là ảo giác Đi tôi vào cảm xúc mà không ai ngờ đâu Biết được ngày mai ra sao Tiếc thật là ai đang đau sống vậy thì thêm bao lâu phải tiết tắt đồng hồ lại quay Quay quay cho ta quên hết đêm ngày à, Không ai nhắc đến tên mày à, à, Có những lúc mày chỉ muốn chạy trốn Với thực tại thì mày đã vốn còn khốn Đừng đổ lỗi cho cơn đau là ngọn nguồn Thành công hay không là do mày chọn đường Sát phạt làm gì chỉ phí thêm thời gian Xác thực rồi thì của sự hóa thanh tàn Cho nên suy mình đừng làm to Don't keep me a hope and then It's thing easily Tell me if you there because I don't want to be caught or